Ủa Mui ơi Mui bị gì vậy Mui Trời ơi Phong đâu Phong ở đâu Em sau lưng chị nè Trời ơi chị bị cái gì vậy Chị bị gì vậy chị chị chị bắt chết em Đâu em đâu em đâu Em đây nè chị đừng có xoay nữa Trời ơi em nói chị nghe nè Chị xoay một hồi nha là chị lùng thêm ờ, một mét nữa bây giờ á Trời ơi là trời Chị nữa Trời ơi Cái gì mà lùn sẽ chạy lùn luôn làm sao được Em nói đi Ok bạn ơi Và ngày hôm nay là mình đã mời Sammy cùng với Ca Mui vào hello, trong đây hello. Để quay cùng với mình một video mới mọi người ạ à. Và video ngày hôm nay các bạn có thấy cái điều gì đặc biệt không? bạn biết điều gì đặc biệt không? À Mấy bạn uh, chắc chắn là không biết điều gì đặc biệt đâu Tại vì bây giờ mình nói thì mấy bạn mới biết nè Đó chính là à, hiện tại á, trong đây á, trong video này á, là một có một cái cặp đôi vô cùng là cơm tó Còn một cái người thì ới kinh niên à. <laughs> <laughs> <laughs> em nói chị nghe là chị phụ em quay video đi em sẽ mua cho chị 10 cái bánh donut được không rồi à, à. à, rồi ok rồi ra ngoài đây yeah. Dạ. trời ơi nói đến ăn cái là ca mui đồng ý liền các bạn ơi qua đây ờ, qua đây qua đây thì ok mấy bạn ơi thì chắc các bạn đọc tiêu đề thì các bạn cũng biết ngày hôm nay mình sẽ làm video gì vậy đúng không ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục phá hủy làng hero team bằng những quả tiên ti mạnh nhất ở trong minecraft oh my god Trời ơi, chị không biết gì hết trơn á Từ trước giờ em vô văn hóa mấy lần rồi Em ra đến tận mấy video phá hủy làng rồi mà chị không biết à ơi, vô Ê, văn hóa mà còn khoe Vô văn hóa mà còn khoe chị ơi, thấy khôn chưa Ủa, ừ, kệ người ta, kệ người ta Chúng ta đâu nhá Trời ơi nè nè đây à em cho mọi người xem nè bây giờ mọi người chỉ cần xem những quả tiên ti thôi là người mọi người thấy thích liền nè đây xin giới thiệu với các bạn ủa ủa đâu đâu mất tiêu quả một một quả tiên ti của tôi rồi Trời ơi, ai lấy quả TNT với tôi? Đây đây mình lấy lại cho bạn rồi nè. Đây, xin giới thiệu bạn, ở đây mình có ba quả TNT rất là đặc biệt luôn. Và ở bên cái máy này cũng có ba quả TNT, bên này cũng có ba quả TNT luôn nè các bạn ơi. Thì ngày hôm nay nè, bọn mình sẽ cùng nhau chọn coi ai sẽ chọn quả TNT nào. Ví dụ như bây giờ mình chọn ba quả TNT này đi thì nhiệm vụ của mình là sẽ phải đốt ba quả TNT này để phá hủy làng. Và nếu như ai mà có thể có sức công phá mạnh nhất thì chắc người đó sẽ là người giành được chiến thắng đó thì cái đó là cái luật chơi từ trước giờ rồi nhưng mà chơi vậy sẽ rất là chán luôn bạn ơi cho nên ngày hôm nay nè khi mà bọn mình đốt TNT bọn mình sẽ phải đứng kế bên quả TNT để coi ai sẽ là người Hả? sống sót đó à. làm sao mà sống được đứng cạnh TNT là chắc chắn là banh sát rồi chứ làm sao mà bởi vậy bởi vậy nó mới khó vậy? Trời ơi, trong đây nè có những quả TNT là TNT may mắn và có những quả là TNT xui xẻo hiểu không? Cho nên là mọi người phải biết chọn hiểu không? Đó. Thì ở đây hiểu nè. Rồi, nhưng mà ra sao mà chọn bài cho nổi? thì đó bởi vậy nó mới khó trời các bà này dùng cái trí khô lắm trời ơi dùng cái não gì đây ở bên này á thì em phải chuẩn bị thêm một cái máy nữa và trong cái máy này nó có áo giáp nè khiên nè tơ ừ. nhện và lóc cái kiểu để nó sẽ hỗ trợ cho mọi người à, gọi là trốn cái quả tiên ti ví dụ mọi người đốt quả tiên ti đi sau đó mọi người sẽ đặt bà lóc cao lên để ừ. mọi người không bị nổ chúng đó hiểu không hiểu không hay đó đó bởi vậy cho nên á là cái trò này á nó vừa khó mà cũng vừa dễ nha các bạn nha để coi coi mình Sammy và Camui ai sẽ là người giành được nhiều điểm nhất đây còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào let's go <laughs> rồi ok thì bây giờ tôi là đàn ông con trai trong đây á là có mỗi mình tôi là con trai cho nên á tôi sẽ là người Đúng xung phong đầu tiên à, thử thách okay. cái này nha bạn nha ok rồi thì bây giờ mình sẽ chọn ba quả tiên ti đầu tiên nè thì quả đầu tiên mình sẽ được quả gì đây bạn ơi vừa rồi là lỗi kỹ thuật nha trời ơi, mình bấm sao nó xém nổ các bạn ơi ờ, lại nè lại nè bây giờ là dại dột chứ không phải là lỗi kỹ thuật rồi đi à đấy nè người ta người ta xui xẻo với bộ đây bây giờ em làm lại nè tiếp đó quả tiên tây đầu tiên của em không cái này của ờ. em rồi em lấy ok rồi quả tiếp theo ờ. tiếp u quả này nhìn ui quả này nhìn của bạn nguy hiểm này nha quả này có lửa nè oh my god rồi quả tiếp theo tiếp rồi, quá nhìn cũng nguy hiểm luôn nè Rồi ok, rồi bây giờ tới lượt là à, Sam đi Sam đi, Sam đi người đừng quên không không biết rồi nhầm. đến rồi đến rồi có những cái quả nào mà càng an toàn á thì lúc đấy thì chúng đó. ta sẽ sống càng cao rồi đúng, đúng rồi quả nào nguy hiểm thì tạm biệt nhá đúng rồi Trời rồi bây giờ là tới lượt sam á sam bấm đi em là thần may mắn này em sẽ lấy ui những quả may mắn thấy chưa quả này nhìn đơn giản nè thấy chưa cái quả này đơn giản mà chưa chắc nha Trời ơi, người đừng có chùa em tôi đây để coi coi ủa cái gì Ồ, vậy quả tiếp theo quả gì đây nhìn Ủa? gì mà sao nhìn bảy sắc cầu vông này ừ. đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp ok đẹp đẹp đây của sam nè rồi tiếp đi nhanh đi trời ơi chậm chạp lời mời quá à. từ từ cho cái cuối cùng coi rồi ủa gì đây bờ lóc màu vàng ok cái robot đó ừ rồi rồi rồi tới lượt camui á nhanh nhanh nhanh nhanh camui nhanh nhanh nhanh xong rồi là sao chị có chín quả ừ. đúng không à, thôi em chị lấy luôn em à, em ba quả thì chị lấy luôn chứ còn có đó luôn này nữa đâu con có sự lựa chọn nào mà sao rồi ok rồi bây giờ thì bọn mình cũng đã lấy được những quả tiên ti của bọn mình rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu ừ. xem thử ai sẽ là người sống sót được trong những quả tiên ti mạnh nhất trong minecraft nha bạn nha bây giờ thì bắt đầu nào let's go rồi ok bây giờ thì Camu với lại là Sammy ờ, bay lên trên đi để coi em à, bắt đầu đốt quả tiên ti đầu tiên nè để phong cận bờ đồ ờ, thể hiện coi em em em phải tìm cách sống sót thì em phải game mất không mà đúng không đúng rồi phải game mất không chứ rồi. okay, không, okay, okay. không game mất không thì làm sao mà bị quả tiên ti nổ được rồi ok bây giờ em sẽ bấm đi em coi em sẽ được chọn món gì để bảo vệ cho mình đây tiếp Trời ơi, à, quá Tại sao lại là nhà anh Trời ơi, ok tôi sẽ lấy hết tơ nhà anh ra nè Trời ơi, xui thiệt luôn á bạn Xui xẻo thiệt luôn á Rồi mọi người bay xa xa ra nè, không thôi tí nữa nó nổ cái nổ dính mọi người luôn á Xa xa nè, ok quay kì nè quả TNT đầu tiên mình nghĩ rằng mình sẽ chọn quả tiên TNT nó có cái hình cái cái cái cái miệng thế này đi bạn ok đặt cái nè sau đó nhấn đúng ui ui da ui ui nó hút em lại nó hút em lại nó hút em lại nó hút em lại nè ui ui ui ui da hút em ra xong nó đẩy em em đẩy em ra xa xong nó đẩy what the hell rồi trời ơi cái gì vậy cái gì vậy sao chị cũng bị hút nè cái vậy cái quả tí đâu mà lạ vậy cái tao nữa trời ơi nhưng mà khoan từ từ hình như hồi nãy là em em bị té chết rồi coi như là ờ trời ơi nổ cả trời what the hell ờ, không, nhưng... không biết cái này là cái gì không tức là nó đến một cách thật là từ từ và chậm rãi và cay như kiểu bom nguyên tử luôn á đúng rồi trời mấy bạn ơi cái quả bơm này nha là nó có một cái đặc điểm rất đặc biệt chính là nó sẽ hút người bình thường trở lại sau đó đẩy ra nó hút lại xong đẩy ra cho người ta rơi xuống ta chết sau đó nó bắt đầu mới nổ nha trời, trời nhưng mà ác quá. xui quá à. mình bị té chết rồi cho nên là mình cũng bị trừ mình mình cũng bị trừ với một điểm mình không có điểm nào hết trơn á rồi Đâu, ờ, ok đã không ơi không Tính không điểm em có thể thoát được nếu mà em có tơ nhện á em đặt xuống là em mới thoát được mà nhưng mà lúc đó em phản ứng không kịp chị hiểu không à, trời ơi xui ghê xui ghê xui quá rồi ok đến quả tiên ti tiếp theo nè trận này bóng được không điểm trời ơi là trời ơi mấy bạn ơi quả tiên ti vừa rồi á nó hơi tròn nha bạn nha bây giờ mình đến với quả tiên ti tiếp theo nè sẽ là quả tiên ti lửa nha ok rồi trời bây giờ mình ơi. sẽ bấm vô cái này vũ khí gì đây để coi mình được cái gì đây hey oh. bét róc bét róc ok đã đã đã đã cái này bảo vệ an toàn được nè rồi <laughs> ok chuẩn bị nha mọi người rồi tôi chỉnh game mod không nè rồi ok tôi hồi hộp quá ta với cái lửa này ừ. nha thì tôi nghĩ rằng á là nó sẽ nổ và nó sẽ cháy lửa bên dưới cho nên tôi sẽ đặt bà lóc leo lên cao để không bị à, chín lửa nha bạn ok tin Ôi, leo cao leo cao leo cao leo cao leo cao leo cao ơi ông sao tàn qua nhà đi không ơi ui sao không sao ủa mà sao nó lâu nổ vậy ui ờ. ui bên à, bên bên bên bên trái đi ở cái bên bên góc bên trái sau đó là cho mình cộng một điểm nha bạn nha ok cộng một nè rồi ok rồi ẩn đi đó cứ hiện lên xong ẩn đi nha ok, rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục Ôi đến cái quả TNT tiếp theo quả này á thì mình nhìn nó có vẻ khá là nguy hiểm mấy bạn ơi mình không biết nó sẽ nổ như thế không nào thấy không phong phong nó nó khác biệt lắm nha người ta là tnt nó là fin kìa thấy không ờ Thì nữa quả okay. này chắc chắn sẽ khiến cho thế giới này trở thành ở trong tivi như trong tivi em biết không tivi nhiều á ờ em không biết nữa nhưng mà để em xem thử coi ok để coi mình sẽ được cái món gì để bảo vệ đây tít <laughs> một cái quần oh my god Trời ơi, một cái quần thì làm sao chống lại được quá tiên ti Khổ quá à. Ok, thôi không sao Rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh thành game mode không nha các bạn nha Game mode không nè Rồi, ok mình sẽ đặt quả tiên ti ra sau đó mình nhấn nút một cái rồi mình sẽ chạy ra bên bên đây chắc mình sẽ chạy qua bên đây mình đứng ở bên đây nữa bạn à, đó cho nó an toàn ờ, càng xa càng để tốt rồi ok coi, để xem coi đủ đâu trái này sẽ rất là nguy hiểm đó chuẩn bị nè tiếp tôi công phá bự lắm chạy chạy chạy chạy ui Ui Wow Wow wow wow wow Wow wow wow Wow Đẹp quá vậy Wow Wow đẹp quá à Pháo hoa đúng không Cái này là pháo hoa ui mũi xịn vậy Đẹp quá Oh my god đẹp quá à Trời Ơ nhưng mà hơi nhiều nha Ơ nhưng mà hơi nhiều nha Lắc máy lắc máy nha Hơi nhiều nha Ôi trời sao Rồi không chị bị triệu 15 rồi, rồi, em đứng luôn chị ơi ơi bây giờ nó mới ra tim đây nè Bây giờ nó mới ra tim đây nè Sao, sao Chị ơi, tôi bị đứng kia các bạn ơi Bây, bây, bây, bây giờ nó mới xuất hiện tim đây nè Camui và Sami không hiểu chuyện gì xảy ra Oh my dạ. god Sammy với Camui bị đứng game các bạn ơi Nhưng mà máy mình nó tận 200 triệu lần sao đứng được Trời ơi nhưng mà Hình như là nó bắn nó bắn pháo hoa ra xong bắt đầu nó mới rơi TNT xuống nha Nhưng mà mình vẫn né được các bạn ơi vậy? Yeah Vậy là mình vẫn sống Đúng rồi em vẫn còn sống Yes à. Vậy là mình được cộng thêm một điểm nữa là mình được hai điểm Tèn tèn tèn tèn Quá đỉnh quá đỉnh Rồi ok Bây giờ em có thấy chị với Sam ở chỗ nào không? Ờ em thấy chị với Sam đang bay trên trời nhưng mà đứng im à <laughs> Ê, đây là rất nhiều. Rồi, đứng rồi, Rồi, Phong ơi lên review cái làng đấy Phong ơi, cái làng nó không còn là cái làng đó Phong ơi. Đâu đâu để tôi xem coi, tôi xem cái ngôi làng của mình sao rồi. Trời cái gì vậy? Sao mà ngôi làng của mình bây giờ nó toàn là sắt cầu vòng không bạn ơi oh my god đại hột đại hột thấy ghê quá à nhìn Điều giống mấy cái viên chân trâu ở trong trà sữa chân trâu à, <laughs> oh my god phun phun phun phun rồi ok chuột vô chẩn nè trời ơi nào bên nào bên này đây đây bên trường bên trường nó ui mấy cái bóng anh rơi xuống nè ui nó nó vẫn còn nó vẫn còn bờ bờ bờ bờ bờ lóc nó đang rơi xuống nè wow ừ, rồi ok bạn ơi vậy là TNT này của mình đó nó chỉ hơi nguy hiểm thôi nó chưa nguy hiểm lắm và nó cực kỳ đẹp luôn nha ờ. nha bạn nha cho nên mình sẽ xếp cái loại TNT này trong TNT may mắn nha bạn và mình đã được hai điểm okay. người tiếp theo Ông, uh, sẽ chơi là ai đây biết đâu đây là là loại mà đẹp nhất từ nay à, à tất trong tất cả các loại candy á. Ờ à, em không biết nữa nhưng mà bây giờ tới lượt ai chơi đây? Giờ là em xong rồi em được hai điểm rồi đó. Môi môi môi được ra ai. Ủa em à. mà em à. Ok em. Rồi ok rồi. Sammy sẽ là người chơi tiếp theo nha các bạn nha. Bắt đầu nào. Let's go. Bây giờ đến tôi nè. Đây. Ok, tới lượt Sammy nè để coi Sammy sẽ làm gì đây. Rồi, okay, Sammy. Ờ, ui. Trời ơi. Sammy được backup. Ok. Thấy chưa? Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái TNT mà tôi thấy đắt đắt mắc nhất lúc này là TNT gì không phải không? Nó tên vui lắm Gọi là ngày tận thế may mắn Trời ơi trời cái tên nghe là khỏe không wow. Ngày tận thế Có nghĩa là một là may mắn Hai nữa là ngày tận thế Tôi nghĩ là như vậy á Rồi ok, okay. À, Không giờ... phải đâu không nó là ngày tận thế luôn á chứ không có may ờ. mắn nào đây hết á rồi tôi chuẩn bị okay. nha rồi ừ. chuẩn bị ra mình sẽ bay xa xa ra để mình quay cho các bạn xem nha ok tôi bay xa xa sẽ chạy thôi chạy thôi chạy thôi chạy thôi chuẩn bị một ôi sao mi đang làm gì Sao mi đang làm gì vậy lắp cái nhà lên sao vậy ui ui gì vậy em mới thấy có một cái cục gì đó rơi xuống mui ơi ờ chị chị cũng thấy thế nhưng mà nó hết rồi ủa gì vậy ủa ủa gì vậy ủa, ủa sao không có gì vậy ủa là ủa, ủa sao cái này nó rơi hết đồ ra nè ủa gì vậy ủa ủa cái gì vậy chứ mình thấy quả TT này đáng sợ ủa mà nãy nãy sam có sống được vậy không được nãy mọi người là không tự nhiên tự nè nha mọi người nói ủa cái tự nhiên tôi đào nó xuyên xuống dưới xong rồi tôi tôi tôi chìm nghiệm dưới luôn trời ơi biết vậy tôi khỏi tò mò chứ rồi tất nhiên <laughs> rồi ừ. ok bạn ơi vậy là quả TNT này của sao là quả TNT cực kỳ xui xẻo luôn nha chứ phải xui xẻo nữa bạn ơi nó nổ kinh khủng luôn á trời nó nổ bạn nhìn nè Wow, cái này là phá không đấy có bất kỳ cái cái món gì ở trong đây có thể gọi là giúp cho sát à, từ từ thoát được hết á từ từ ừ. nhà nhà tôi vẫn còn nha mọi người nhà tôi chứ vẫn à, còn đâu đâu đâu, đâu. À. <laughs> thấy chưa lần sau mà có tận thế mọi người vô nhà tôi nấp hiểu không <laughs> nhà tôi rồi, rồi. ok vậy là coi như là sammy chưa được điểm nào hết nha các bạn nha Ghê còn hai quả của của sam này để coi sammy sẽ đốt hai hai quả tiếp theo sẽ như thế nào đây trời hồi hộp bạn ơi quả còn lại nó còn ê, khủng khiếp hơn cái quả ê, cái quả nhìn đúng mình tầm thường luôn mà nó nổ không hề tầm thường thế nào hết trơn là sao vậy Ê, nhưng mà mui mui mui mui mui mui mui mui biết gì không em nói mui nghe nè cái quả à. tiên ti đầu tiên á luôn là cái quả nhẹ nhàng nhất hiểu không <laughs> đúng rồi quả tiên ti đầu tiên luôn là quả nhẹ nhàng nhất còn những quả thứ hai thứ thứ ba trời ơi tầm nhà san đó tầm nhà san đó tầm không có đẹp rồi chúc mừng sao? lúc đầu nó nhẹ nhàng đó lúc sau biết sao nữa trời ơi nhẹ nhàng okay. thôi hả bây giờ nhẹ nhàng quá sẽ đến với quả tiên ti tiếp theo của sammy nào let's go Trời ơi, tức quá, tức quá trời tức <laughs> Sammy hơi bị xui xẻo luôn Rồi ok, bây giờ đến với quả tiếp theo đi sao Để tôi xem coi cái gì đây trời ơi cho cái nón màu hiểm thì đổ u đầu hay cái gì trời ơi <laughs> bước sang quá sang kèo này thì chỉ có thể là tạm biệt sam thôi không còn gì nữa đâu rồi Nè. ok quả đây, tin tiếp theo của sam là quả gì đây sam là quả tin ti custom này nhìn nó rất là nhiều Ồ. màu như này là nó rất không nó không hề nguy hiểm hiểu không mình cứ cho nó okay. nhiều màu đi đó rồi, ok rồi. mui mui bay bay xa xa cho an toàn mui ơi okay, okay, okay, okay. đỡ bị hư máy đỡ bị hư máy rồi bay cùng với mọi người với trời ơi trời tụi chuẩn bị nha một Yo hai ba từ ôi cái gì vậy ôi ôi ôi ôi ôi con này ôi cái gì vậy ôi ôi ôi ôi con này ôi chị bé ơi nó sẽ nổ ra nó sẽ nổ ra cái này từ từ từ từ từ từ từ từ từ bình tĩnh bình tĩnh chị ơi nó còn nhiều đồ lắm ờ, từ từ từ từ à chị biết rồi chị biết nó sẽ nổ ra cái gì rồi ở đấy là chúng ta sẽ thấy hình như là khoảng 8 cái loại bệ bia me đúng không thì nó sẽ ờ. là đây là một trong những loại bia me đó à. random đúng không oh à. yeah vậy là Sammy an toàn rồi đó Yes trời ơi May quá Ê, trời, ơi Mấy bạn ơi quả tiên ti cùi bắp Trời thiệt luôn á Nổ mà tàn cát không không được gì hết trơn cái trời Ok Em không biết gì không Cái quả TNT lúc nãy á là cái nổ to đúng không Còn cái này thì gần như là không nổ đi Mà là ừ, nhau khác biệt luôn á trời May Vậy quá. là bây giờ Bây giờ Sam đã được cộng một điểm nha các bạn nha Trời ơi tức quá bây giờ Đây. mà Sammy mà sống Mà mà sống thêm thêm một quả nữa Sammy sẽ bằng điểm mình Mình sẽ không trở thành nhà vô địch được ơi. ok rồi đến với quả tiếp theo bởi vì á là cái map này chưa bị nổ cho nên bây giờ mình sẽ cho sam đốt luôn quả cuối cùng ở trong cái map này luôn nha các bạn rồi. nha rồi sammy uh, chọn đi đây sammy map rồi, sammy đây, sẽ được cái gì nè? ơn cho tôi cái gì may mắn đi đừng là cái trời ơi cái gì vậy trời ơi hết cái mũ với cái phương không cho chị ơi không, không, dùng món thôi đi gian rồi rồi ok rồi sam đốt đi sam cái bẫy này, này nhìn ờ, hơi ghê nha tự nhiên nó hơi nguy hiểm đó nha tự nhiên có hai okay. con mắt đây vậy từ từ chuẩn bị nha ôi trời ui ui chỗ sau lưng chỗ sau lưng chỗ sau lưng là nó nổ ra laser không ui ui ủa nani gì vậy gì vậy ủa gì vậy ui gì vậy nó nổ nó có cái tiếng gì rồi rồi thế sư hết cái gì vậy à, hình như là em thấy à, Ủa khoan từ Hình như hồi nãy mình thấy nó nổ là nó nó, nó xuất hiện cái con người máy Sao đó con người máy nó nói gì á bạn ơi Ủa, Ủa gì vậy yeah. rồi ok thôi mệt quá mấy quả tiên ti của sam chán quá coi như sam được thêm điểm đây là sam hai điểm mình hai yeah. điểm ra hòa nha còn ok mui rồi mui ơi Ê, còn gì để đó. em coi quả của ca mui thế nào đây chúng ta qua luôn quả của mui luôn cho nó nhanh nè ok rồi vô đi mui rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến lượt của ca mui nha các bạn nha rồi mời mui chọn nha mui bảo vệ với mui một người may mắn mui sẽ ra bedrock ôi ủa gì đây cái gì ờ cũng an toàn cũng an toàn dạ, cũng an toàn ok rồi vô đi mui để coi quả đầu tiên của mui như thế nào đây quả đầu tiên đó chính là bảy sắc to bông ủa em có khi nào nó nổ ra pháo hoa đúng phải không ừ. em không biết nữa nhưng mà em thấy nó đẹp á đem bấm giùm cho ui ui cái tao không cho kịp làm gì Trời ơi Sao cái quả này dễ vậy Thiệt luôn Tiếp tiếp tiếp tiếp Tiếp tiếp tem tem đây mồi tem Không biết gì không nhưng quả còn lại cũng như vậy cả thôi Không từ từ từ từ Chưa chưa Mui phải chọn cái cái cái món bảo vệ Bấm bấm à, bảo vệ Rồi Mui chỉ được cao giáp thôi nha Ok rồi lấy lại tiền thạch Rồi ok Rồi quả này màu đen nè nó mới đáng sợ đó Mui Đen mà <laughs> black là chị ơi Lúc lấy mà bây giờ mà có hấp tiền thạch là tốt rồi thôi. Ok rồi bắt đầu đi nào Let's go 1 2 canh phát rồi Ui. xong rồi Ui. xong cái gì vậy trời ơi cái quả TNT này nó chỉ đơn giản là nó nổ cái xong trời sẽ biến thành tối hỏi bạn ơi chẳng có gì hết trơn á vậy là vui được hai điểm rồi trời ơi Chuyện gì vậy? Trời ơi trời Thiệt luôn á Không biết là đầu điểm. video có cặp đôi nào thả tên tòa với tôi ấy nhỉ Xong rồi tôi lại là người thắng Chưa nha, chưa nha Chị còn quả cuối cùng chưa chắc chị thắng đâu nha chị Ok, rồi tiếp đi chị Ủa, bây giờ luôn. Chị, chị, chị bấm vô, chị coi chị được món gì để bảo vệ tiếp tiếp theo nè Rồi bây giờ món đồ bảo vệ tiếp theo là cái khiên Cái khiên Cái khiên cũng được, cái khiên cũng được Khiên nổ được nha Ok, khoan, cởi áo dạ, giáp ra, dạ, trả dạ, đây Rồi, ok, rồi Quả tiên ti này Sao quả tiên ti này mình thấy nó chả có tí nào nguy hiểm luôn á Cái gì sao không? Quả tiên ti này như kiểu là chúng ta sẽ có một cái đảo sinh được sinh ra ở đây Và sau đó các sẽ ngắm cảnh và các sẽ chiến thắng Sợ ghê, sợ ghê trời Rồi, rồi, bấm đi mui Ok, nhìn rồi đang gì gì an toàn trên hết chạy ra đổ ra đổ ra thật cơ trời đổ ủa đổ đi ủa đổ đi ủa chuẩn luôn ủa chuẩn luôn Nghe cái ủa? gì nữa chứ gì nữa trời Trời ơi chẳng có cái gì hết trơn hết trơn Em ơi Phong ơi đây Phong nó có bi nó có hệt ở bên dưới lên trên đây các bạn ơi chẳng có cái gì hết trơn á ủa à, đây, chị vậy là có nghĩa camui sẽ được 3 điểm luôn hả tại sao đúng rồi tại sao camui tại sao camui có thể may mắn như vậy chứ hả à? trời ơi vậy sao ơi biết tại sao không sao phong biết tại sao không sao chị tại vì á chị không thẳng lên chuẩn cho những người xem và những người khác chị không thì không may mắn như chị đâu được rồi nói chung á là chúc mừng ca mui là cơ mui đã chiến thắng nhưng mà chia buồn ca mui là ca mui không có không không không không có bờ <laughs> buồn thì vẫn buồn quá chị ơi ok bạn ơi thì video hôm nay á, thì bọn mình chỉ đốt chín quả ti thôi và ở đây các bạn xem nè mình vẫn còn rất là nhiều những quả ti khác nữa và nếu như bạn muốn mình sẽ đốt hết tất những quả TNT này ở trong uh, gọi là những tập tiếp theo nữa thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết và hãy để cho video này đạt được 10.000 like thì mình sẽ quay tiếp cái thử thách đốt TNT phá hủy làng Hero Team này tiếp tục nha và khách mời tiếp theo thì mình nghĩ rằng là mình sẽ mời thêm Mr. Dịch vô đi cho mui uh, ờ, đỡ cô đơn nha. Ok. <laughs> Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. À mà khoan, mấy bạn thích quả TNT nào nhất thì các bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì tạm biệt ủa camo wow. giỏi à camo giỏi thôi, à người ta may mắn <laughs> người, người, người, người, người ta thắng nhưng mà người, người ta không không, không có bồ <laughs> bye bye mọi người nha tạm biệt